Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi uh, xin gửi đến anh em một cái cách chơi tài xỉu dành cho những anh em nào làm cái Đó chính là chúng ta sử dụng cái ờ, một cái bộ hồ tài xỉu hoàn toàn không tang 100% bao cho anh em thứ nhất dọi đèn thứ hai nữa là cục hít thứ ba là nam châm à giờ nước muối và thậm chí như tay con người ta có thua có trẻ hột ra thì hoàn toàn không có gì tôi khẳng định với anh em 100% là không tang và còn một điều nữa là khi anh em ờ, mua cái bộ hột này tôi sẽ bao cho anh em test thử trước khi thanh toán tiền có hai trường hợp một là tôi sẽ gửi xe cho anh em hoặc là gửi bên bưu điện người ta sẽ giao hàng đến tận nhà anh em à, không cần phải lên trực tiếp lên lấy còn về cái hướng dẫn cách lắc như thế nào thì tôi sẽ gửi clip qua Zalo cho anh em sau hai nữa anh em có thể trực tiếp qua cơ sở tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em tỉ mỉ từng chút một để đảm bảo cái sự chắc chắn và sự uy tín nên tôi sẽ hướng dẫn anh em rất là cụ thể nên anh em cứ yên tâm anh em nào cần tìm hiểu có hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0844 555 559 tôi xin nhắc lại số điện thoại tôi là 0844 555 559 hoặc là 0983 30 4 số 2 số điện thoại hiển thị ở trên màn hình anh em nhé bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem 10 chén và tôi sẽ thử những cái đồ thử ví dụ như nam châm này, nước muối và dọi đèn ở cuối clip tôi sẽ làm điều đó bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem mấy chén này như bây giờ chúng ta muốn giữ tài thì rất là đơn giản thôi khi anh em lắc chỉ cần anh em cứ lắc theo hướng dẫn của tôi của tôi và hướng dẫn thì tôi sẽ không nói ở trên clip này bởi vì tránh trường hợp là anh em mang hột đi chơi người ta sẽ để ý vào tay của anh em còn nếu như anh em sợ người ta nhìn vào tay người ta biết được là chúng ta đang giữ hột thì với cái bộ hột này anh em yên tâm 100% bởi vì cùng một cách lắc chúng ta vẫn có thể giữ hột được và vẫn có thể đưa cho hột sẽ đưa qua tài hoặc xuống xỉu rất là đơn giản có nghĩa là lắc chén đi đây được tôi gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì khi lắc chúng ta không cần lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ thôi hột nó vẫn đi bình thường Đó. như chén trước nó là ba thằng lục tôi chỉ cần lắc nhẹ một chút này, là nó đã xuống xỉu xỉu số 7 rồi rất là đơn giản này như chén trước đang là xỉu số 7 mà tôi cũng cùng một cách lắc như thế tôi đã đưa qua tài 345 bây giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em xem nhé những chén này hột thế này, 345 giữ tài 256 vẫn là tài 266 tiếp tục vẫn là tài 256 à? vẫn là tài nữa Đó, ờ, bây giờ số xỉu rồi à? tôi sẽ giữ xỉu đang là xỉu số 8 tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem 144 này xỉu số 9 này tiếp tục giữ xỉu 136 xỉu số 10 123 xỉu số 6 136 xỉu số 10 tiếp nhé 145 xỉu số 10 nữa và bây giờ qua tài tài 256 với những cái à, cách lắc rất là đơn giản rất là hiệu quả cộng thêm cái sự kết hợp của cái bộ hột này thì anh em cứ yên tâm hoàn toàn để đi chơi không sợ thua không sợ hột tiếng bởi vì khi chúng ta sử dụng cái bộ hột tài xỉu nhẹ này chúng ta không cần phải lắc mạnh tay lắc rất nhẹ nhưng hột vẫn đi mà muốn giữ hột vẫn có thể giữ được tôi thử cho anh em một số những cái thế hột khó ví dụ như là một hai một một hai đây thường những cái hột như này thì tay con người ta rất thích đánh về xỉu nhưng mà với bộ hột này chỉ cần anh em lắc nhẹ thôi rất là nhẹ hột nó đã đi rồi đây là cách để chúng ta lừa tay con này đó ba ba năm từ một một hai giờ qua ba ba ba năm tài số 11 đủ điểm ăn hoặc là thế hột 566 ấy, 556 đây cũng là một thế hột rất là khó nhé thường thường theo cái tìm hiểu của tôi khi tôi đi lắc cái thì được biết là những cái thế hột như thế này tay con rất thích đặt vào tài bây giờ tôi lắc rất là nhẹ hột vẫn xuống xỉn bình thường đó 244 tài số à, xỉu số 10 đủ điểm ăn đúng không hoặc là những cái thế hột 235 này tôi sẽ giữ xỉu đây là những thế hột khó tôi đã nghiên cứu rất là nhiều bây giờ thế hột 235 tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem nhé Đó, 124 xỉu số 7 hoặc là 236 ấy tôi sẽ giữ xỉu ở dưới tài đúng chưa từ 236 giờ đến 246 đây nó là một cái cách chơi tài xỉu mẹo đánh tài xỉu rất là hiệu quả dựa trên cái bộ hột tài xỉu nhẹ này và bây giờ tôi sẽ thử qua dọi đèn hít và nước muối giống như đầu clip tôi đã nói với anh em trước tiên tôi sẽ thử qua nước muối anh em nhìn hột nổi hoàn toàn bình thường đúng không ạ khi sử dụng cái bộ hột này thì điều đầu tiên là anh em cứ yên tâm 100% khi sử dụng là hoàn toàn không có tang tích không dính không hít gì cả nếu như chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi chén tài chén xỉu giống như hột đua 5 năm và ngược lại vẫn có thể giữ hột được đấy là thử qua nước muối bây giờ tôi sẽ thử tiếp tục thử với nam châm cục hít hoàn ờ, toàn dính hít anh em nhé đây với những cái bộ hột nam châm thì chúng ta giữ tài giữ xỉu là chuyện bình thường nhưng mà với một bộ cái bộ hột hoàn toàn không tang như thế này chuyện giữ tài giữ xỉu được đấy mới là điều quan trọng đây được tôi gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì khi lắc chúng ta không cần lắc mạnh tay lắc rất nhẹ hột đi bình thường bây giờ tôi sẽ thử qua dọi đèn cho anh em xem à, điện thoại đây về phần dọi đèn này em ba mặt ngũ này trong suốt tôi cũng hay đi lắc tài xỉu nên tôi biết khi à, dân chơi người ta thử hột và thường thường dọi đèn là hay dọi ba mặt ngũ và ba mặt nhị thôi Đấy, hột thì hoàn toàn đẹp bình thường anh em nhé trong suốt có anh em nào cần tìm hiểu muốn sở hữu cái bộ hột tay xỉu nhẹ này thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này